Lâu đài thần bí Sáng tác năm 1907 Tác giả Nhà văn Edith Nesbit Chương 9 Có một bức màn mỏng manh, trong suốt như thủy tinh, cứng như thép Từ bao giờ đã có giữa thế giới phép thuật và thế giới thật của chúng ta và một khi ai đó tìm thấy một điểm yếu nhỏ bé trên tấm màn đó, cụ thể là những chiếc nhẫn có phép, bùa chú và những thứ đại loại như thế, thì tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra. Chính vì thế không lấy gì làm ngạc nhiên khi Macbeth và Kathleen đang tổ chức bữa tiệc trà búp bê buồn nhất một cách chu đáo, thì đột nhiên cả hai người có cảm giác kỳ lạ, khó lý giải nổi nên tức tốc chạy đến đền Flora. Dù chưa kịp thu dọn bữa tiệc trà và mới chỉ ăn một nửa chỗ nho khô. Hai người chạy đi, giống như những người bị phép thuật khống chế vậy, theo phán đoán và lý trí của mình. Khi chúng càng đến gần đền Flora, trong chiều hôm yên ả vàng nắng, thì cảm giác đó trong chúng càng mạnh hơn và chúng cứ thế mà chạy đến và việc này lý giải cảm giác đó một cách chính xác khi Seran và Jimmy nắm tay nhau trong lối đi tối ôm đó, đồng thanh hét lớn. Chỉ là trò đùa thôi. Và ngay lập tức có tiếng đáp trả từ bên ngoài. Một vệt sáng chiếu vào đoạn đường đó, nơi chúng ít ngờ nhất lại là cửa ra vào. Cánh cửa đá trong đền Flora từ từ mở và bọn chúng đi ra chớp chớp mắt trong ánh sáng ban ngày rực rỡ. Khạc liền chạy đến ôm chầm lấy chúng, còn mặt beo thì hỏi han Thế là cậu cứ để mặt cái lão xấu xí đó ở London? Mặt beo hỏi, nhẽ ra cậu cũng phải ước cho lão đi cùng chứ. Lão ở đâu mà chẳng được, Gerard nói, tớ chẳng thể nghĩ hết được. Dẫu sao thì cũng cảm ơn mọi người, thôi bây giờ chúng mình đi về nhà và gói kín chiếc nhẫn vào một cái bọc đi. Em chưa làm gì với chiếc nhẫn đâu đấy nha, Kathleen nói. Anh không nghĩ là em muốn có nó khi em thấy những gì nó sẽ gây ra cho em đâu. Nếu em ước thì chắc sẽ không xảy ra những điều như thế đâu. Kathleen cãi lại. Thôi, chúng ta trả nó về phòng để kho báo đi và coi như thế là kết thúc. Mặt Bèo nói. Nhẽ ra tớ đừng bao giờ mang chiếc nhẫn đó đi Thật đấy Làm như thế là ăn trộm Có khác gì chị Elisa mượn nó để làm người yêu của chị ấy ngạc nhiên đâu Nếu cậu muốn thì tớ cũng không thấy ngại ngần gì mà không trả lại chiếc nhẫn đâu Nhưng nếu ai trong chúng tớ nghĩ ra được một điều ước hay Thì cậu sẽ lại cho bọn tớ mượn được chứ Gerard nói Dĩ nhiên là được rồi Dĩ nhiên rồi mặt beo tán thành sau đó, bọn trẻ kéo nhau trở lại lâu đài và mắc beo một lần nữa, lại ấn lò xo để vách ngăn trượt xuống, để lộ ra những đồ vàng bạc châu báu. Rồi cô để chiếc nhẫn nằm lại trong đám đồ trang sức trong cổ lỗ mà Ma Bell đã từng nói là chúng có phép thuật. Trong chiếc nhẫn cũng giống như những chiếc nhẫn thường thôi. Gerard nói, ai dám nghĩ là nó có phép cơ chứ? Trông nó giống chiếc nhẫn thường cũ kỹ thôi mà không hiểu liệu những điều mà Macbeth nói về những vật khác có thật không nữa. Chúng ta hãy thử đi. Ấy đừng, anh! Kathleen nói, em thấy phép thuật chẳng có gì hay ho đâu. Chúng chỉ làm cho ta lâm vào tình cảnh dở khóc dở cười thôi. Tớ muốn thử xem sao. Chỉ có điều là nhiều chuyện rắc rối xảy ra quá. Và tớ chẳng nhớ tớ đã nói gì về chúng nữa. Mặt bèo trả lời. Những người khác cũng thử. Có lẽ vì thế mà khi Sera nói rằng cái móc đồng trên chân cậu ta có tác dụng như chiếc hài bấy dặm, thì chẳng có gì xảy ra cả. Khi Jimmy, người còn chút ít hơi hướng thành phố, nói rằng cổ áo thép sẽ làm cho túi lúc nào cũng rủng rỉnh tiền. Nhưng túi của cậu ta vẫn rỗng không. Còn khi Marvel và Kathleen đặt ra các đặc tính cho những chiếc nhẫn, dây xích, trăm cài thì chẳng có gì xảy ra cả. Chỉ có chiếc nhẫn là có phép thuật thôi. Mặt bèo cuối cùng nói, tôi nói thật đấy. Cô bé nói thêm, khác hẳn với những gì đã nói lúc trước. Cái gì cơ? Giả sử chiếc nhẫn không có phép thuật, nhưng tất cả chúng ta đều biết là nó có phép thuật rồi còn gì? Tớ thì không. Mặt bèo nói, tôi tin rằng không phải là hôm nay, mà là một hôm nào khác kia. Chúng ta vừa mới mơ về những điều này. Hôm tớ bịa ra câu chuyện về chiếc nhẫn. Không, không phải. Gerard nói, hôm đó cậu mặc bộ xiêm y công chúa cơ mà. Bộ xiêm y công chúa nào cơ? Mặt bèo hỏi, đôi mắt đen lấy của cô mở rõ to. Ôi, thôi đừng có ngớ ngẩn nữa. seran chán ngán, Tớ đâu có ngớ ngẩn Mặt beo trả lời Hơn nữa Tớ nghĩ đã đến lúc cậu đi rồi đấy Tớ chắc rằng Jimmy muốn uống trà rồi Dĩ nhiên rồi Jimmy nói Nhưng hôm đó cậu có mặc bộ xiêm y công chúa thật mà Thôi nào chúng ta hãy đóng cửa chớp lại Và trả chiếc nhẫn về nơi của nó đi Chiếc nhẫn nào? Mặt bèo hỏi Thôi đừng để ý tới cậu ấy nữa Gerard nói Cậu ấy chỉ cố làm trò thôi Không Tớ đâu có Mặt bèo nói Mà là tớ bị ma quỷ hay một người đàn bà tiên tri nào đó xui khiến đấy Chiếc nhẫn nào cơ Chiếc nhẫn ướt ấy Kathleen nói Chiếc nhẫn ướt thành người hình tàn hình đấy Mọi người thấy đấy Chẳng phải chiếc nhẫn là như thế ư? Mặt bèo nói, hai mắt mở to. Đó là lý do tại sao nó biến chúng ta thành tàn hình đấy. Nếu đúng là thế thì không thể để nó ở đây được. Khi chiếc nhẫn có giá trị như thế thì không thể gọi hành động này là ăn trộm được. Mọi người biết đấy, hãy nói nó là gì đi. Đó là chiếc nhẫn ướt. Jimmy nói, Trước đây chúng ta đã có chiếc nhẫn đó, nhưng rồi cậu chẳng có một điều ước ngớ ngẩn là gì? Mặt bèo nói, tỏ ra mỗi lúc một hứng thú hơn. Tớ nói nó đâu phải là chiếc nhẫn ước tớ chỉ nói đó là chiếc nhẫn, làm cho người đeo nó sẽ cao lên bốn da đấy. Cô vừa nói, vừa cầm lấy chiếc nhẫn, và khi cô còn đang nói, thì đã thấy chiếc nhẫn đeo trên tay, ở vị trí qua đầu những người kia. Quả thật mặt bèo đã cao đến 12 phút Thế là cậu đã tọa nguyện nhé Gerard nói Mà cậu ta nói đúng thật Thật bất công khi mặt bèo cứ cãi lấy cãi để rằng chiếc nhẫn đó là chiếc nhẫn ướt Rõ ràng đâu có phải Chẳng qua là cô nói nó thế nào thì nó là thế ấy đấy chứ Mà cậu cũng hoàn toàn không biết là phép màu sẽ kéo dài bao lâu Gerard nói Hãy nghĩ lại lúc cậu bị tàn hình đi Điều này thật khó mà biết được Nhưng những người kia hiểu ý cậu ta Có thể kéo dài đến mấy ngày đấy Kathleen nói Cậu ngớ ngẩn thật đấy mặt veo ạ à. Đúng thế, nhưng làm gì mà cứ phải đai nghiến mãi thế Mặt veo bực mình nói Nhẽ ra mọi người phải tin tớ khi tớ nói nó là cái gì chứ Khi đó tớ sẽ không chứng minh cho mọi người thấy Và sẽ không phải ở trong tình cảnh ngoại cỡ thế này Giờ tớ phải làm gì? Mọi người nói đi. Bọn tớ phải giấu cậu cho đến khi cậu trở lại bình thường thôi. Gerard nói cầu chí lý. Đúng thế, nhưng mà giấu ở đâu? Mặt beo vừa nói vừa dậm bàn chân dài ngoẳng xuống đất. Giấu cậu trong một căn phòng trống vậy. Nhưng cậu có sợ không? Dĩ nhiên là không rồi, Mặt bèo nói Ôi ước gì bọn mình trả lại chiếc nhẫn vào chỗ cũ và đi thì hơn Ồ, có phải là bọn mình đã không làm thế đâu Jimmy nói thật như đếm Bây giờ dứt khoát tớ sẽ để vào chỗ cũ Mặt beo nói, cố kéo chiếc nhẫn ra Nếu là cậu, tớ không làm thế đâu Gerard trầm ngâm Cậu không muốn cứ cao mãi như thế phải không? Lúc phép thuật hết tác dụng mà chiếc nhẫn không ở trên ngón tay của cậu, thì tớ cam đoan là sẽ chẳng có gì xảy ra cả đâu. Mắt Beo lúc này buồn bã ấn tay vào cái lò xo và những tấm vách ngăn từ từ trượt vào vị trí, rồi tất cả những đồ châu báu lấp lánh đều được giấu kín. Một lần nữa, căn phòng đơn giản là căn phòng bát giác, có vách ngăn, có nắng chiếu vào và không có đồ đạc gì cả. Nào, tớ phải trốn ở đâu bây giờ? Mặt bèo hỏi. Cũng may là cô tớ cho phép tớ nghỉ lại chỗ các cậu. Vì vậy nên một người trong các cậu phải ở lại với tớ đấy. Tớ không ở lại một mình đâu. Trông cao leo đêu đến ớn này. Cao leo đêu là từ chính xác. Cô đã nói cao bốn da, và thế là cô đã cao đúng bốn da. Nhưng cô lại không to theo chiều cao và như Seran nhận xét là trông cực kỳ giống con sâu. Dĩ nhiên, quần áo của cô mặc cũng dài theo chiều cao và cô trông như là hình ảnh trong gương lồi tại khu công viên Roslever đấy. Khi soi vào những chiếc gương đó, những người có thân hình mập mạp trông sẽ gầy đi, còn những người mảnh mai thì trông cứ như là sơ xương vậy. Bỗng cô ngồi xuống nền nhà, và trông cứ như con sâu đang gặp người lại ấy. Ngồi đây có ích gì đâu, cô bạn, Gerard nói. Tớ đâu có ngồi đây, mặt beo cãi lại. Tớ chỉ ngồi xuống để đi qua được cửa thôi. Chắc bây giờ đi đâu tớ phải dùng đến bàn tay và gối mất rồi. Thế cậu không đói à? Jimmy đột ngột hỏi. Tớ cũng không biết nữa. Mắc beo trả lời một cách buồn bã Ôi, một con đường dài dằn dặt phía trước Thôi được, để tôi đi thám thính trước cho Gerard nói Nếu bờ biển không có ai thì... Này, tớ nghĩ tớ nên ra ngoài đến khi trời tối thì hơn Mặt bèo nói Không thể thế được, chắc chắn sẽ có người trông thấy cậu mất Ai mà trông thấy được nếu tớ đi qua hàng rào Thủy Tùng? Mặt beo trả lời, có một hàng rào Thủy Tùng, có lối đi trông giống như hàng rào trong truyện Vận May Nhà Vai. Trong cái gì? Truyện Vận May Nhà Veo là một cuốn truyện rất hay đấy. Đó chính là cuốn sách đầu tiên thôi thúc tớ tìm những cánh cửa ẩn ấy đấy. Nếu tớ cứ bò dọc theo lối đi giống như con rắn thế này, thì sẽ đến bụi cây đổ quyên gần con khủng long, rồi cắm trại ở đó. Còn phải uống trà chứ. Seran người vẫn chưa ăn bữa tối, nói. Trà cũng chả có đâu. Jimmy lên tiếng vì cậu ta cũng chẳng mang theo trà. Ôi, các cậu đừng bỏ rơi tớ. Mặt bèo nói. Này, để tớ viết mấy dòng cho cô tớ nhé. Cô ấy sẽ cho bọn mình những thứ để ăn trong buổi cắm trại nếu cô ấy còn thức. Nếu không thì một người trong số gia nhân sẽ làm cho bọn mình Sau đó cô liền viết lên một tờ giấy lấy từ cuốn sổ tay của Gerard Cô yêu quý Cô ơi, cháu xin cô mấy thứ để đi picnic có được không ạ? À? Gerard sẽ đến lấy Nhẽ ra cháu phải đi lấy nhưng cháu hơi mệt Chắc cháu lớn nhanh quá đấy cô ạ à. Cháu gái yêu của cô Mặt bèo Tái bút Cô ơi, cô cho nhiều nhiều vào nhé Vì có mấy đứa trong bọn cháu đang rất đói Thật khó khăn Nhưng mặt bèo vẫn có thể bò dọc theo đường phía dưới bụi cây thủy tùng Mặt bèo có thể bò được Nhưng chậm Khiến cả ba người cũng chẳng có thời gian để nghỉ tạm ở đám cây đổ quyên Và tự hỏi Gerard đang làm gì mà lâu thế Cậu ta đã đi được một lúc rồi mà khi Seran trở lại thì cậu thở hồng hộc với sức nặng của cái giỏ kín. Cậu ta để cái giỏ xuống đám cỏ mượn, than vãn rồi nói thêm. Nhưng mà thôi, cũng đáng đồng tiền bắt gạo. Mặt beo của chúng ta đâu rồi nhỉ? Bộ mặt dài, nhợt nhạt của mặt beo từ trong đám lá cây đổ quyên ló ra, ngay sát mặt đất. Tớ thế này có còn giống những người khác không? Mặt bèo hỏi một cách lo lắng Phần cơ thể còn lại của tớ dài cả dặn mấy chứ Dưới đám cây này này Chúng tớ đã phủ những phần đó bằng các bụi dương sĩ và lá rồi Kathleen nói tránh không hỏi han Đừng có ngọ ngoạn như thế kiểu hỏng hết bây giờ Jimmy háo hức mở cái giỏ ra Thật là một bữa thịnh soạn Một ổ bánh mì dài có bơ gói trong lá bắp cải một chai sữa, một chai nước bánh ngọt và những quả ly gai to vàng đựng trong một cái hộp to. Mặt bèo thận trọng đưa cánh tay dài ngoẵng ra khỏi bụi cây đố quyên và dùng khuỷu tay như que củi để tựa. Còn Gerard cắt bánh và bơ. Trong khi đó, Khắc Lên buộc phải chạy quanh theo yêu cầu của mặt bèo để xem những phần phủ màu xanh ở các chỗ xa hơn trên người mặt bèo có bị rơi xuống không. Rồi sau đó cả bọn im lặng ăn. Chỉ đôi khi sự im lặng đó bị phá vỡ bởi những lời đề nghị ngắn gọn, thích thú thường chỉ có trong những khoảnh khắc đó. Cho xin thêm ít bánh nào, cho xin ít sữa nào, tiếp tế dùm mấy quả đi gai đi. Tất cả đã yên lặng hơn, chúng thỏa mãn với phần ăn của mình, một cảm giác dễ chịu, nửa mệt mỏi nửa thanh thản. Cứ thế từ từ len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể mỗi người. Ngay cả mặt bèo bất hạnh cũng cảm nhận được cảm giác đó ở đôi chân xa tiếp kia nằm trong bụi cây đổ quyên thứ ba ở phía tây bắc bắc từ chỗ chúng dùng bữa. Treran không đề cập tới những cảm xúc của những người kia. Cậu nói, ổn rồi, khỏe lại rồi. Dù mọi người có cho tớ thêm quả ly gai nào nữa Thì tớ cũng chẳng ăn thêm được Tớ lại có thể ăn được thêm đấy Mạc Bèo nói Tớ biết là đã hết sạch rồi Và tớ cũng đã ăn hết phần của mình Nhưng tớ vẫn có thể ăn được nữa Chắc là vì người tớ quá dài mà Rồi sau đó là một khoảnh khắc yên tĩnh tràn ngập bầu không khí ngày hè ở gần đó là con khủng long đá khổng lồ trên mình toàn địa y, trông rõ mồm một. Có lẽ nó cũng thanh thản và sung sướng. Gerard bắt gặp cặp mắt bằng đá của nó qua tán lá. Cái liếc nhìn của cậu ta có phần đồng cảm. Lúc sống lại, chắc nó cũng muốn có một bữa ăn ngon. Gerard vừa nói, vừa duỗi người một cách thật thoải mái. Ai cơ, kẻ có tên là khủng long. Gerard nói, hôm nay nó cũng ăn đấy. Kathleen vừa nói vừa cười khúc khích. Đúng rồi, chứ còn gì nữa. Mặt bèo cũng vừa nói vừa khúc khích cười. Đừng cười to đấy, Kathleen lo lắng nói. Kẹo đám cỏ xanh che người cậu lại rơi ra đấy. Ý cậu là gì? Một bữa ư? Jimmy hỏi một cách ngờ vực Thế hai người cười cái gì thế? Nó cũng ăn Những thứ để bỏ vào bụng đấy Kathleen vẫn vừa nói vừa khúc khích cười Thôi được, muốn cười cứ việc cười đi Jimmy nói, đột nhiên tỏ ra tức tối Chúng ta không muốn biết điều đó, phải không anh Jerry? Anh muốn biết lắm đây Hãy đánh thức anh dậy khi các cô gái của chúng ta muốn kể nhé. Gerard khinh khỉnh nói. Cậu ta kéo cái mũ qua mắt và nằm xuống vẻ buồn ngủ lắm rồi. Ôi, đừng có ngớ ngẩn thế. Kirklin vội nói. Chẳng qua bọn em đã cho những bộ quần áo làm nên lũ xấu xí kia vào bụng con khủng long qua cái lỗ ở bụng thôi mà. Vậy thì chúng mình có thể mang những thứ đó về nhà Seran nói Miệng nhai đầu màu trắng của cọng cỏ Thế thôi Anh ơi em có ý này Khắc Liên đột ngột nói Cho em sử dụng chiếc nhẫn một lúc nhé Em sẽ không nói ý định của em ra đâu Sợ nói trước mà bước không qua Thì anh sẽ cho rằng em là đứa ngốc mất Em sẽ trả lại trước khi chúng ta đi mà Ồ, nhưng cậu vẫn chưa đi mà. Mọc bèo chữa, rồi rút chiếc nhẫn ra. Dĩ nhiên tớ sẽ vô cùng vui mừng để cậu thử một ý định mới, dẫu cho có ngốc nghếch đến thế nào đi nữa. Mặt bèo nói tiếp một cách nghiêm túc. Lúc này, ý định của Kathleen thật đơn giản. Đó là chiếc nhẫn có lẽ sẽ thay đổi quyền năng của mình nếu ai đó không bị ảnh hưởng bởi phép thuật của chiếc nhẫn đặt tên lại cho nó. Vì thế, khi bàn tay dài nhợt nhạt của Ma Beo truyền chiếc nhẫn sang bàn tay mẫm mỉm, ấm đỏ hồng của cô, thì cô nhảy cẩn lên và reo. Chúng ta hãy lấy mọi thứ ra khỏi con khủng long thôi. Và chạy nhanh về phía con quái vật tiền sử. Cô chạy trước mọi người và muốn nói thật to, xong lại không muốn những người khác nghe thấy. Đây là chiếc nhẫn ướt nó sẽ thực hiện tất cả các điều ước. Cô đã nói vậy, song không ai nghe thấy cả, trừ những chú chim và một hay hai con sóc. Và có lẽ cả tượng thần đồng án bằng đá, dường như thần đã ngoảnh khuôn mặt đẹp của mình nhìn lại cô một cách vui vẻ khi cô chạy qua cái bệ của thần. Con đường đó dẫn lên đồi. Hôm đó trời nắng, còn Kalin thì đã chạy hết sức mình Tuy vậy, hai anh cô vẫn đuổi kịp được cô trước khi cô chạy tới cái bóng khổng lồ của con khủng long. Vì vậy, khi chạy đến cái bóng của bức tượng thì cô rất nóng và không bình tĩnh suy xét được xem điều ước nào là hay nhất. Em sẽ leo lên và truyền mọi thứ xuống vì em biết chính xác chỗ để mà. Gerard khom lưng, còn Jamie giúp cô bé trèo lên sau đó cô mất hút trong cái lỗ và bên trong cái bụng tối ôm của con quái vật. Trong giây lát, một cơn mưa những chiếc áo ghi lê, quần với những ống bay phần phật và những chiếc áo khoác có ống tay không còn sự sống bắt đầu trút xuống rào rào qua cái lỗ. Ở dưới chú ý tránh đầu ra nhé. Kathleen kêu to, rồi sau đó là gậy, gậy đánh gôn, gậy chơi khúc côn cầu và cán chổi thi nhau rơi xuống, kêu lạch cạch khi chạm vào nhau trên nền. Tiếp tục đi, Jimmy nói. Gượm cái đá, để, để anh lên với. Gerard hét to, cậu ta bám vào mép lỗ hỏng và nhảy phắt lên. Ngay khi vai chui qua và đầu gối đã tì lên mép lỗ, cậu ta nghe thấy tiếng ủng của Kathleen trong bụng con khủng long và tiếng cô nói trong này mát thật, chắc bức tượng nào cũng mát cả. Ôi, ước gì mình biến thành một bức tượng. Ôi! Tiếng ối nghe thật quán sợ và đau đớn. Nhưng rồi tiếng kêu đó lập tức biến mất trong sự im lặng đến sợ. Có chuyện gì thế? Seran hỏi, nhưng trong thâm tâm cậu đã biết. Cậu ta trèo lên chỗ có cái lỗ to. Trong ánh sáng leo lét chiếu qua từ cái lỗ, cậu ta có thể nhìn thấy vật gì đó trăng trắng nổi lên giữa màu xám ở các mặt trong người con vật. Cậu ta sờ vào túi trong tư thế đang quỳ, lấy chim để đánh, rồi khi ngọn lửa màu xanh chuyển sang vàng, cậu ta ngước nhìn cái cậu ta biết là sẽ thấy. Đó là bộ mặt bằng đá, trắng bệt và không có sự sống của Kathleen vào lúc này. Tóc, đôi bàn tay, quần áo, giày lúc này cũng đã biến thành đá trắng toát, cứng và lạnh lẽo. Kathleen đã ướt và cô biến thành một bức tường đá ngay tức thì. Gerard lặng người đi một lúc, không thốt lên lời trong bụng con khủng long. Thật quá đột ngột, thật quá khủng khiếp. Điều này còn tồi tệ hơn cả bất cứ những gì đã từng xảy ra. Sau đó cậu quay lại và nói vọng ra ngoài trong sự tịch mịch lạnh lẽo ở bên trong với Jimmy đang ở bên ngoài rực nắng lung linh và ngợp màu xanh. Jimmy ơi! Cậu ta gọi, giọng nghe thật bình thường, như coi đó là chuyện đương nhiên. Kathleen đã chạy đi và nói rằng chiếc nhẫn đó là chiếc nhẫn ướt. Mà đúng thế thật, giờ anh đã thấy nó muốn ướt điều gì sau khi chạy như thế. Rồi con bé ngớ ngẩn đó đã ước mình trở thành một bức tượng. Vậy Khắc Linh đã biến thành bức tượng rồi ư? Jimmy đứng ở dưới đất hỏi vọng lên. Trèo lên mà xem. Gerard nói. Rồi Jimmy trèo lên, một phần nhờ Gerard kéo lên và một phần là do nhảy lên. Đúng là nó đã biến thành bức tượng rồi. Cậu ta nói giọng nghe hoảng sợ. Trời ơi, khủng khiếp quá Không sao đâu Jenna nói giọng cứng cỏi Đi nào, anh em mình đi nói cho mặt bèo biết đã Hai cậu bé chạy đến thông báo tin đó cho mặt bèo Vẫn đang ẩn cơ thể dài ngoẳng của mình trong bụi đổ quyên Tin đó nghe như tiếng sét ngang tai Ôi, lạy chúa! Bụng mặt beo như quặn lại khiến cho đám lá và dương sĩ rơi xuống. Rồi cô bỗng cảm thấy chân mình nóng rang. Sau đó thì sao? Ôi lạy chúa! Sẽ ổn thôi. Gerard nói bề ngoài tỏ ra bình tĩnh. Đúng thế, nhưng còn tớ thì sao? Mặt bèo thúc giục. Tớ không có chiếc nhẫn. Dù thế nào đi nữa thì thời gian phép thuật mất tác dụng với tớ vẫn sớm hơn của cô ấy. Thế cậu không thể lấy lại chiếc nhẫn được ư? Cậu không thể rút chiếc nhẫn khỏi tay cô ấy được ư? Ngay sau khi tớ trở lại bình thường, la tớ sẽ đeo trả lại tay cô ấy. Tớ nói thật đấy. Thôi, đừng có một bù lưu và loa lên thế. Jimmy nói, đáp lại tiếng khục khịch nghe qua giọng nói của cô. Không đâu. Ôi, sao mà cậu biết được? mặt Bèo nói, Sao mà cậu biết được cảm giác của tớ như thế nào khi người dài ngoẳng như thế này chứ? Hãy đi lấy chiếc nhẫn đi, xét cho cùng thì đó là chiếc nhẫn của tớ, chứ không phải của bọn cậu đâu, vì tớ đã tìm thấy nó và nói là nó có phép mà. Lời kêu gọi đó đã đánh thức ý thức về công lý luôn tràn đầy trong tim Seram. Tớ e là chiếc nhẫn đã biến thành đá mất rồi, Đôi ủng lẫn quần áo của con bé cũng đều biến thành đá cả rồi. Nhưng tớ cứ đi xem sao. Nếu tớ mà không lấy được thì cậu có nhận xị như thế nào cũng vô ích thôi. Ánh sáng từ que diêm đang cháy trong bụng con khủng long chiếu tỏ chiếc nhẫn trên bàn tay trắng toát của Kathleen tượng đá. Gerard rút chiếc nhẫn ra khỏi bàn tay đang xòe ra của cô bé. Ngạc nhiên thay, Chiếc nhẫn dễ dàng tuột khỏi ngón tay đá trơn, lạnh ngắt của Kathleen. Kathy em, anh xin lỗi nhé. Cậu ta vừa nói vừa siết chặt bàn tay đá. Rồi cậu ta có cảm giác dường như cô em gái có thể nghe thấy cậu nói. Vì vậy, cậu ta đã nói cho bức tượng biết chính xác những gì cậu ta và người khác định làm. Sau khi âu yếm vỗ về vào lưng bức tượng đá, cậu ta quay trở lại bụi đổ quyên và đưa ra chỉ thị một cách chính xác giống như một nhà lãnh đạo thiên bẩm như cậu ta nói về sao Về phần những người kia, họ cũng chẳng nghĩ được kế hoạch gì nên chấp nhận kế hoạch của cậu ta, giống như những kế hoạch của những nhà lãnh đạo thiên bẩm thật vậy. Chiếc nhẫn quý của cậu đây, cậu ta nói với mặt beo. Giờ thì cậu không còn sợ hãi bất cứ điều gì nữa, phải không? Ừ, Mặt bèo ngạc nhiên nói, Tư Quỳnh khuấy mất điều này. Tớ sẽ ở lại đây hoặc chỗ xa hơn ở trong rừng nếu các cậu để lại cho tớ tất cả chỗ áo khoác để tớ không bị lạnh vào buổi đêm. Rồi tớ sẽ có mặt ở đây cùng với Kathleen khi cô ấy thoát khỏi lốp tượng đá đó. Được, Gerard nói. Đó chính là ý tưởng của nhà lãnh đạo thiên bẩm đó. Giờ thì hai người đi về nhà, và nói với cô giáo rằng Kathleen vẫn còn đang ở trong tháp danh đinh. Mà đúng thế còn gì? Ừ, Jimmy nói, đúng là thế còn gì? Phép thuật diễn ra theo tính nhân của số 7. Gerard nói, thời gian tàng hình của cậu là 21 tiếng, của tớ là 14 tiếng, của Elisa là 7 tiếng. Khi ta gọi nó là chiếc nhận ước thì là 7 tiếng, nhưng thực sự chúng ta không biết con số tiếp theo là bao nhiêu nữa. Vì thế không biết ai sẽ là người trở lại bình thường trước. Tuy nhiên, chúng tớ sẽ lẻn ra ngoài bằng cửa sổ chỗ thùng chứa nước và xuống bằng lối hàng rào sau khi chúc cô giáo ngủ ngon, rồi đến gặp cậu trước khi bọn tớ đi ngủ. Tớ cho rằng cậu nên lại gần chỗ con khủng long và chúng tớ sẽ lấy lá che cho cậu trước khi đi. Mặt bèo bò vào lùm cây của những cây cao hơn, rồi đứng lên trông mảnh khảnh như một cây bạch dương, và mặt nghệch ra như đưa ra đáp số sai cho một phép tính chia dài dằn dặt. Cô dễ dàng bỏ qua phía dưới con khủng long, nhô đầu lên qua cái lỗ và nhìn thấy cạc liên trắng toát kia. Ổn rồi, cậu ta nói với bức tượng đá. Tớ sẽ ở gần đây, khi nào sắp trở lại thành người thì bảo tớ đấy nhé. Bức tượng vẫn đứng không nhúc nhích, cũng giống như những bức tượng khác mà thôi. Còn beo rụt đầu lại, nằm xuống, phủ lá cây lên người rồi đi. Các cậu bé về nhà, đó là cách hợp lý nhất. Làm như vậy sẽ không khiến cho cô giáo phải lo lắng và báo cảnh sát đi tìm. Mọi người đều cảm thấy thế. Sự khủng khiếp khi phát hiện ra Kathleen mất tích, không những ở bên trong con khủng long bằng đá, mà còn là một bức tượng sẽ gây khó hiểu cho bất kỳ viên cảnh sát nào chứ đừng nói gì đến cô giáo. Cô dễ phát điên lên vì chẳng hiểu gì mất. Trong khi mặt beo thì... Chà, nhìn nó trong tình cảnh này, Gerard nói, trừ chúng ta ra thì chẳng ai hiểu cả. Chúng ta khác chứ, Jimmy trả lời. Cái đầu của chúng ta thích nghi rất nhanh với mọi việc, còn lâu chúng ta mới phát điên. Dù sao thì cũng tội cho Kathleen thật. Gerard nói, đúng vậy, Jimmy tán thành. Mặt trời đã khuất sau hàng cây đen ngòm và trăng đang lên. Macbeth đang ngủ yên trong cái lạnh của buổi tối. Quanh người cô là những chiếc áo khoác, áo ghi lê và quần. Bên trong bụng con khủng long, Kathleen cũng ngủ trong lốp đá cẩm thạch. Trước khi ngủ, cô vẫn nghe thấy tiếng Gerard, nhìn thấy ánh lửa của những que diêm đang cháy Cô vẫn là Kathleen, chỉ có điều là cô ở trong một lớp vỏ bằng đá mà thôi. Lớp vỏ đó khiến cô không cử động được. Trong lớp vỏ này, cho dù cô muốn khóc cũng chẳng được. Bên trong lớp đá cẩm thạch không lạnh cũng chẳng rắn, mà dường như có hơi ấm, cảm giác dễ chịu và an toàn. Lưng cô không đau khi người trong tư thế cúi xuống, chân tay cô không cứng, dẫu cho hàng giờ không cử động mọi thứ đều tốt, có khi còn hơn cả tốt nữa. Cô chỉ phải im lặng đợi trong cảm giác hoàn toàn thoải mái trước khi thoát khỏi cái lốt đá này và trở lại là Kathleen như cũ. Vì vậy, cô vui vẻ và bình tĩnh đợi chờ. Lúc này, tự đang đợi biến đổi bỗng thành không đợi, chẳng đợi gì xảy ra cả. Rồi cô ngủ ngon, yên lành trong lớp tượng cẩm thạch, cứ như đang nằm trên giường của mình. Sự thật không phải cô bé đang nằm trên giường của mình khiến cô bừng tỉnh, hoàn toàn không phải nằm trên giường, mà là cô đang đứng. Hai bàn chân có cảm giác như có kiến bò. Cả hai cánh tay của cô nữa chứ, cứ thế xương lên trong đến kỳ, cứng đơ đơ và mỏi như. Cô dụi mắt, ngáp và nhớ lại. Cô đã là một bức tượng, một bức tượng bên trong bụng con khủng long đá. Giờ mình đã sống lại rồi. Cô nhanh chóng kết luận, và mình sẽ ra khỏi đây. Cô ngồi xuống, thọ chân qua lỗ có màu xám xám ở dưới đáy của con thú bằng đá. Và khi cô làm thế thì thấy bức tượng lắc lư khẽ một lúc lâu, làm cô bị hất từ bên này sang bên kia. Còn khủng long đang chuyển động. Ôi! Kathleen kêu lên bên trong. Ôi sợ quá! Chắc hẳn ánh trăng đã làm nó sống lại rồi, giống như anh Gerard nói. Đúng là con khủng long đang chuyển động. Qua cái lỗ, cô có thể nhìn thấy sự thay đổi của cỏ trên mặt đất. Rồi đến cả đám dương sĩ và rêu khi con vật đang lạch bạch bước. Cô không dám nhảy qua cái lỗ đó khi con vật di chuyển vì sợ đôi bàn chân khổng lồ của nó sẽ dẫm chết mình. Thế rồi, chưa hết ý nghĩ này thì cô lại có thêm ý nghĩ khác. Mặt bèo ở đâu nhỉ? Ở đâu đó gần đây chăng? nhớ đâu một cái chân khổng lồ của con thú là dẫm vào chỗ nào trên cơ thể dài ngoẳng của mặt bèo thì sao? Lúc này, nếu mặt bèo ở trước mặt ai đó đang đi thì muốn tránh cũng khó. Còn khủng long thì cố tránh làm gì? Mà sao nó lại phải cố tránh cơ chứ? Kathleen cứ bị nghiêng đi nghiêng lại trong tâm trạng đau đớn trên cái lỗ đó con vật khổng lồ cứ lắc lư hết bên này sang bên khác. Nó đi nhanh hơn, còn cô không dám nhảy ra vì không an toàn. Dẫu sao, lúc này chắc cô và con thú đã cách xa chỗ mặt beo rồi. Con khủng long đi mỗi lúc một nhanh hơn, nền ở bụng nó dốc xuống. Cả hai đang đi xuống đồi. Những cành cây gãy kêu răng rắc khi nó đi qua một hàng cây sồi xanh. Sỏi kêu lạo xạo, con khủng long đi đến đâu đất bị bàn chân bằng đá của nó dẫm lên lún xuống đến đấy. Rồi tượng đá gặp tượng đá, sau một lúc dừng lại là tiếng nước bắn lên. Tất cả đều đến gần hồ nước. Thần Hermes bay phía trên còn thần Janus và con khủng long bơi cùng nhau. Kathleen nhảy thật nhanh qua cái lỗ xuống nền đá cẩm thạch bằng phẳng ở thành hồ, rồi chạy vội sang một bên đứng thở hỗn hển dưới bóng một đế tượng. Khi cô đang cúi mình thì con khủng long nặng nề bước xuống nước, làm chìm đống hoa súng mềm mại lấp lánh, rồi bơi ra hòn đảo ở giữa. Hãy ở yên đó, cô bé. Ta nhảy ra đây. Tiếng nói phát ra từ cái bệ, và ngay phía sau thần Phoebus đã nhảy từ cái bệ nơi ngôi đền nhỏ của mình để lộ bậc thềm rồi hạ mình xuống chỗ đó cách vài thước. Cô là người mới đến đây. Thần Phoebus nói, nếu trước đây ta đã thấy cô rồi thì ta không thể nào quên được. Vâng, cháu là người mới đến. Kathleen nói, và cháu không biết rằng thần có thể nói được. Tại sao lại không nhỉ? Thần Phoebus cười. Cô có thể nói được cơ mà nhưng cháu vẫn còn sống. Thế chẳng phải ta còn sống sao? Thần Phobos nói, Ồ, vâng, cháu nghĩ là thế. Kathleen nói, tỏ ra bối rối nhưng không sợ hãi. Có điều cháu nghĩ rằng thần phải có nhẫn thì mọi người mới thấy thần được. Thần Phobos dường như hiểu cô, quả không hổ danh là thần vì cô không thể hiện được điều đó một cách rõ ràng. À, thứ đó chỉ dành cho con người mà thôi, thần nói. Chúng ta có thể nghe và nhìn thấy nhau trong giây lát khi chúng ta có sự sống. Đó là một phần của phép thuật kỳ diệu đấy. Nhưng cháu là người ạ. À. Kathleen nói, cháu là người vừa khiêm tốn vừa xinh đẹp. Thần Phoebus Apollo lơ đảng nói, làng nước bạc kia đang gọi ta, ta phải đi đây. Sau đó là những làn nước bạc gợn lên khắp hồ, càng lúc càng rộng ra từ nơi thần mặt trời lặn xuống. Kathleen quay lại và đi lên đồi về phía bụi cây đổ quyên. Cô bé phải tìm mặt beo và hai người phải đi về nhà ngay. Giá như mặt beo trở về kích thước bình thường thì ai cũng có thể đưa cô ấy về nhà được. Nhưng khi phép thuật vẫn còn tác dụng thì mặt beo vẫn ở kích thước như thế. Nghĩ đến đó, Kathleen rảo bước thật nhanh, cô đi qua những bụi cây đổ quyên, nhớ đến bộ mặt nhọn, tô vẽ bằng giấy nhìn ra ngoài đám lá bóng loáng. Đáng thế nào cô cũng sợ, ấy thế mà không phải. Cô nhanh chóng tìm thấy mặt beo. Từ xa dưới ánh trăng, cô có thể nhìn thấy một hình người dài như con sâu, dài đến 12 phút, phủ toàn áo khoác, áo ghi lê và quần mặt bèo trông giống một cái ống thoát nước bọc trong những cái bao tải khi thời tiết giá rét. Khắc Linh nhẹ nhàng sờ vào đôi má dài của cô và làm cô tỉnh giấc. Có chuyện gì thế? Mặt bèo hỏi giọng ngái ngủ. Tớ đây mà. Khắc Linh phân trần. Tay cậu lạnh quá. Mặt bèo nói. dậy đi, chúng ta còn nói chuyện. Khắc Linh nói. Chúng mình không thể về nhà bây giờ được sao? Tớ mà rủ cả người ra rồi, từ lúc uống trà đến giờ đã ăn uống gì đâu. Người cậu còn dài thế kia thì làm sao mà về nhà được? Khắc Linh buồn bã nói, thế là mắt beo sực nhớ. Con bé nằm nhắm nghiền mắt lại rồi bỗng nhiên cựa quậy nói. Ôi, Cathy ơi, tôi cảm thấy buồn cười quá trông cứ như một con rắn mỏ mà người ta làm nó ngắn lại rồi nhét vào hộp ấy tớ ừ tớ biết tớ đúng là cô trông giống thế thật còn Kathleen nhìn cô cũng có cùng ý kiến là cô trông như con rắn mỏ bị thu ngắn giữa đôi bàn tay của đứa bé vậy. Hai bàn chân dài ngoẳng của mặt beo đang nhỏ lại và đôi tay cũng thế, còn mặt thì cũng không còn dài thõng đến nửa thước nữa. Cậu đang trở lại bình thường đấy. Ôi, tớ mừng quá. Kathleen treo lên. Tớ biết mà. mặt beo nói, và khi cô nói câu đó, cô lại trở về vóc dáng trước đây chứ không phải như vừa xong. Cậu ổn rồi. Quang hô, quang hô. Tớ mừng quá đi mất. Kathleen ân cần nói. Thôi, bây giờ chúng ta cùng nhau về được rồi. Về nhà ư? Mặt bèo nói, từ từ ngồi dậy, và đôi mắt đen lấy của cô nhìn chầm chầm vào Kathleen. Về nhà với bộ dạng như thế ư? Như thế nào? Kathleen sốt ruột hỏi. Sao ư? Cậu ấy? Mặt bèo trả lời nghe đến lạ. Tớ có sao đâu, Kathleen nói. Thôi nào, đi thôi. Thế cậu định nói là không biết ư? Mặt bèo nói, hãy nhìn lại cậu mà xem, hai bàn tay, quần áo của cậu, mọi chỗ mà xem. Kathleen nhìn vào hai bàn tay của mình, chúng trắng một màu đá cẩm thạch, cả bộ váy, đôi giày, thậm chí cả phần đuôi tóc của cô nữa. Cô trắng như tuyết. Gì thế này? Kathleen hỏi, bắt đầu run. Sao tớ lại có màu thế này chứ? Cậu chưa hiểu sao? Ôi Cathy ơi, cậu chưa hiểu sao? Cậu vẫn còn là bức tượng chứ chưa trở lại bình thường đâu. Không phải thế, tôi sống lại rồi mà, tôi đang nói chuyện với cậu cơ mà. Biết là thế, Mạc Beo vừa nói vừa dỗ cô bạn như dỗ một đứa bé cứng đầu. Đó là do ánh trăng đấy nhưng cậu có thể thấy là tớ vẫn còn sống cơ mà dĩ nhiên là thế rồi tớ có chiếc nhẫn mà nhưng tớ không sao tớ biết thế mà thế cậu không hiểu sao mặt bèo nói dịu dàng cầm lấy bàn tay người bạn bằng đá của mình chính là do ánh trăng đấy còn cậu thì là bức tượng vừa sống lại cùng những bức tượng khác nhưng khi mặt trăng lặn thì cậu sẽ lại là bức tượng vô tri vô giác mà thôi. Cô bạn thân yêu ơi, đó là điều khó khăn trong việc chúng mình cùng về nhà đấy. Cậu vẫn còn là bức tượng và vừa sống lại cùng với những bức tượng khác mà thôi. Thế con khủng long đâu? Nó đang tắm. Kathleen nói, cùng với những con vật bằng đá khác. Thôi được, Vậy là dẫu sao chúng ta vẫn còn có điều gọi là an ủi Mặt bèo nói, cố hướng về mặt tích cực của sự việc Hết chương 9 Mời các bạn đón nghe tiếp chương 10 ở video tiếp theo Rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe Các bạn nhớ nhấn like, subscribe và đăng ký kênh nhé Xin cảm ơn các bạn rất nhiều